đi vui nắng lên qua ô cửa trời bút cao vậy lá bé rơi mùa hạ về trong lòng mình nhớ thương mùa hạ về trong lòng mình nhớ ai đâu đó cơn mưa nhẹ rơi làm tôi nhớ em nhiều thêm làm sao quên anh lặng ngày nắng vàng làm sao quen với bàn tay còn tôi lẽ loi nhìn theo làm sốc quen hành lang ngày năm em bước qua đời tôi rồi mười bảy tuổi tình yêu đầu đời của. quen bóng ai đi ngang đó Giọng nói người vẫn còn đây Tiếng cười người vẫn còn đây Em xa